Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Nguyên Cút cùng vợ bếp. Hôm nay Nguyên Cút sẽ giới thiệu tới cả nhà một món cơm chiên rất là nổi tiếng của người Trung Hoa đó là món cơm chiên hải sản lục bích. À, với cái màu cơm rất là đẹp mắt các bạn thấy không? Đó, cùng vô số hải sản luôn. Đó, ăn rất là ngon và lạ vị các bạn nha. Rồi chúng ta cùng vào bếp nha các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ chuẩn bị là 350 g gạo các bạn nha đó, gạo nặng thơm gì đó rồi cùng với 300 g cải bó xôi các bạn nha thì cải bó xôi này mình sẽ trần qua nước sôi đó. sau đó mình sẽ lấy cải bó xôi để mình xay nhuyễn ra đó, với cái phần nước sôi nè sau mình sẽ rây các bạn mình lấy cái phần nước cốt á, để mình nấu với cái phần ờ, cơm các bạn nha đó. cái mùi ờ, của cái cà bá xôi rất là thơm các bạn cùng với cái màu rất là đẹp nha màu xanh nó rất là đẹp luôn các bạn rồi mình viết cần à, trận hoa cúc các bạn nha đó, cho nó à, à, nhiệt khuẩn cùng với nó sẽ mềm xuống á lát mình xay nó sẽ ra chất rất là thơm các bạn ok sau khi mình đã trần xong và vớt ra để ráo thì mình sẽ cho cái uh, cải bó xôi này vào cái máy xay các bạn nha và mình sẽ cho một chút nước nóng và mình sẽ xay các bạn nha đó, các bạn có thể lấy cái nước mà mình mới trụng luôn để xay các bạn đó. mình sẽ nhuyễn ra mình sẽ lấy cái uh, phần nước cốt mình bỏ chung với cái gạo mình nấu các bạn nha thì nấu gạo các bạn cũng biết rồi đó mình canh lượng nước uh, uh, với cái phần mà gạo á khoảng hơn một lóng tay là ok bạn nha Đó. Ok thì mình đã xây xong rồi các bạn bây giờ mình sẽ dùng ray mình lọc cái phần nước à, cốt bên trong của mình nha phần sáng mình sẽ bỏ thì mình xây một lần thôi mình sẽ dùng nước cốt nó sẽ đặc mà nó sẽ lên màu rất là đẹp các bạn nha đó còn mà nếu các bạn mà xây lỏng quá thì màu nó sẽ không được xanh đẹp các bạn nha lưu ý nha ok phần gạo đã xong phần nước cốt cũng đã xong rồi phần gạo mình sẽ đem vo mình rửa cho nó sạch sẽ rồi sau đó mình sẽ cho phần nước cốt vào các bạn nha ok rồi sau khi mình đã rửa sạch gạo bây giờ mình sẽ cho phần nước cốt vào các bạn nha đó, các bạn canh sao mà nước nó à, cách cái phần uh, gạo mình một lóng tay là ok các bạn nha đừng cho nhiều quá nó sẽ nhão các bạn mà ít quá sẽ khô đó, một lóng tay là ok các bạn nha đó. rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu thôi rồi trong lúc đó mình sẽ chuẩn bị làm những cái nguyên liệu khác các bạn nha rồi sau hơn 15 20 phút thì cơm đã chín rồi các bạn bây giờ mình sẽ dùng đũa mình xới nè nó tơi ra để nó mau nguội để lát mình chiên sẽ giòn và ngon các bạn nha đó, nên cái món cơm mình sẽ làm trước các bạn đó, mà lưu ý nha ok mà nó đẹp luôn các bạn không đó rồi tiếp theo mình sẽ sắc những nguyên liệu khác như là hải sản như là mực nè tôm thì đó mình sẽ sắc hạt lựu hoặc là sắc khoanh tùy các bạn nha còn sò điệp thì mình sẽ dùng sò điệp khô còn bạn là sò điệp tươi có thể mình uh, lấy cái phần thịt nó khỏi vỏ sò rồi mình cắt cũng cắt uh, à, lẩu các bạn nha đó còn nếu à, các bạn có điều kiện thì có thể đầu tư thêm cua nữa ở cua thịt cua á nó sẽ ngon hơn nữa nha các bạn nha Ok, sau khi sắc nguyên liệu hải sản xong mình sẽ cũng sắc nhỏ phần à, cải à, rổ các bạn nha à, cải rổ mình sẽ sắc nhỏ giống cải ngồng mình sẽ dùng sử dụng à, những cái khoanh uh, hạt lựu mình sẽ trộn sơ rồi sau đó mình sẽ bỏ vào mình chiên chung các bạn nha giống như cái bài mà mình làm cơm chiên lạp xưởng các bạn à, cơm chiên lạp xưởng mình dùng cải ngồng rồi mà thì mình sẽ dùng cải rổ các bạn nha các bạn tốt nhất nên dùng cái phần mà phần uh, cái phần gần phần rẻ các bạn đó, phần thân á nó lá thì mình hãy nấu canh đi các bạn nha đó. Ok, bây giờ mình sẽ đã nước sôi bắt đầu mình trụng nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ trụng cái phần à, rau trước. Đó, mình trụng rau khoảng 30 giây đến đến 1 phút á, sau đó mình sẽ vớt ra. Tiếp tục mình sẽ, à, trụng những cái nguyên liệu hải sản như tôm, mực đó, hay là sao đẹp cua các bạn đó. Thì cái phần hải sản này mình đã giới thiệu các bạn bận à, trước rồi đó, các bạn muốn khử mùi đó, thì có thể cho xíu gần hoặc lá hoặc rượu các bạn nha, khử mùi nha. Đó. Ok, đối với cái à, sò điệp khô các bạn cho vào nước nóng nha Mình ngâm khoảng 15 20 phút các bạn cho nó nở ra hoàn toàn rồi mình hãy lấy ra các bạn nha Sò điệp khô nó khá là lâu, không có các bạn hãy ngâm nước trước cũng được nha Rồi mình đã có đầy đủ nguyên liệu các bạn à, để làm nhân đã bao gồm là cải rổ các bạn nha là 150 g rồi mực là 100 g đó mình đã xử lý hết rồi các bạn tôm là 150 g mình để làm hoa còn để mình trang trí các bạn nha rồi sao đẹp như vậy mình đã ngâm và trụng các bạn là 100 g các bạn nha ngoài ra sẽ có dầu ăn là 50 ml cùng một quả trứng gà cùng 20 g tỏi băm các bạn nha băm ra sẽ phi sẽ thơm hơn các bạn về gia vị chúng ta sẽ có là hạt nêm gà các bạn nha là 20 gram cùng 1 đến 2 gram muối các bạn nha Đó. và sẽ có 1 gram tiêu à, 1 2 gam tiêu và 10 g bột ngọt các bạn nha rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị bắt chả mình chiên cơm thôi rồi đầu tiên thì đơn giản nhất là mình cho chảo nóng và cho 50ml dầu ăn vào rồi chờ cho dầu sôi thì tiếp theo các mình làm gì nha các bạn nhỉ mình sẽ cho tỏi vào mình phi thôi ok sau đó mình sẽ cho quả trứng gà mình đánh đánh tay đánh nhuyễn lên rồi mình sẽ cho vào các bạn nha mình sẽ mình dùng ờ, cái ờ, vá mình đảo đều các bạn nha đảo đều nó cho nó chín đều các bạn nha đó, đó mình chiên cơ lên màu rất là đẹp các bạn đó. ok sau khi ờ, trứng vào cuối cùng là mình sẽ cho phần cơm vào các bạn nha đó là chín các bạn mình cho cơm mình đảo đều lên thì các bạn để ý thấy không cơm mà được nấu chung với cái phần cải bó sâu các bạn nó hạt cơm sẽ tơi ra không rất là đẹp mắt luôn các bạn nha đó, sẽ dài nữa không rất là đẹp luôn tuyệt vời các bạn nha rồi bắt đầu mình sẽ đảo đều cơm cho nó giàu lên đó. rồi sau đó mình sẽ cho những nguyên liệu như hải sản đó, và cái phần cải rổ vào đó. cuối cùng thì mình đem gia vị là chuẩn bị làm món thôi nó đơn giản các bạn nha đó. rồi cơm đã ok rồi đã giờ các bạn bây giờ mình sẽ cho các nguyên liệu hải sản vào thôi cho tôm nè rồi ngon quá nè tôm xong rồi cho cái gì nhỉ nhỉ rồi cho mực vào nè mực xong rồi tới cái gì hen đó là sò điệp và sò điệp xong nếu bạn nào có thịt cua thì cho vào luôn nhé rồi sau khi có hải sản đầy đủ thì mình sẽ cho cải rổ vào luôn các bạn nha ok bây giờ phần cơm với phần hải sản đã hòa quyện vào nhau rồi bây giờ mình cuối cùng là mình cho gia vị vào thôi rồi mình cho hạt nêm nè muối nè bột ngọt nè tiêu nè đó trộn đều lên là mình chuẩn bị ra món thôi nha cả nhà thì món này mình sẽ ăn kèm với các nguyên liệu như là dưa leo nè cà chua những nguyên liệu rất quen thuộc vậy. ăn chung với cơm chiên các bạn đã giải ngấy rất là tốt nha Rồi ra mình sẽ ăn chung với một chút nước tương cùng ớt nó là mình đã muốn đậm đà hơn đó thì là xong rồi các bạn nha rồi bây giờ mình chỉ cần trang trí bằng việc mình cho cơm đã chiên vào một cái à, tô sau khi đầy tô thì mình sẽ áp tô chặt tô áp cơm vào chặt tô các bạn đó sau khi chặt thì mình sẽ lật cái tô vào cái cái dĩa hoặc là mình để cái dĩa lên trên được mình lật thì tô sẽ áp xuống phần cái dĩa sẽ tạo ra một cái khối rất là đẹp các bạn nha đó sản lục bích cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi cả nhà ơi nhìn ngon không nè mình đã trang trí thêm một vài bát lát như leo cùng vài lát cà chua à, rất là đẹp mắt cả nhà nha với cơm chiên màu sắc xanh lục bích rất là đẹp luôn cùng vô số hải sản bên trong trời ơi ăn với một chút nước tương hoặc tương ớt hoặc là ớt thì quá tuyệt vời nha cả nhà đó, à, trong thời đại dịch bệnh này tự làm một món ăn cho mình muốn ăn người hoa luôn nha ngay tại à, nhà mình thì còn gì bằng nào không quá tuyệt vời cả nhà nha chúc cả nhà ăn miệng và thành công với món ăn này nhé hẹn cả nhà ở những clip sau nhớ đừng quên like đăng ký và share cho cả nhà bye bye yêu cả nhà rất nhiều